Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Suốt những năm gần đây, đường sắt đô thị đã là vấn đề vô cùng nóng đối với giao thông thủ đô. Không chỉ kéo dài thời gian thi công lên đến hàng chục năm chưa hoàn thành, mà chi phí cũng tăng theo cấp số nhân. Những tưởng khi đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đi vào vận hành, thì vấn đề đường sắt đô thị sẽ tạm lắng xuống. Nhưng mới đây, lại một lần nữa, chủ đề này nhận được nhiều tranh luận khi thành phố Hà Nội vừa thống nhất đề xuất chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội vào năm 2027. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 32.910 tỷ đồng lên 34.826 tỷ đồng, tức là tăng thêm 1.916 tỷ đồng và tăng thời gian đi vào vận hành toàn tuyến thêm 5 năm. Với lần điều chỉnh này, đường sắt đô thị tuyến Nhổn ga Hà Nội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 Dự án đang triển khai thực hiện 10 trên 10 gói thầu chính. Hiện tại, tính đến hết tháng 8 năm 2022, tiến độ tổng thể chung của dự án đạt khoảng 75%, trong đó tiến độ thi công đoạn tuyến trên cao đạt 96,3%. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tiến độ hoàn thành toàn tuyến chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ thực hiện gói thầu hầm và các ga ngầm. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế không thể bàn giao được toàn bộ mặt bằng sạch, nên thời gian hoàn thành gói thầu này là 56,5 tháng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ ra 8 nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện dự án. Đầu tiên là việc chậm trễ, vướng mắc về giải phóng mặt bằng và di rời hạ tầng kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Thứ hai là do năng lực thầu thực hiện gói CP05, công trình kiến trúc depot hạn chế và chậm trễ thực hiện các yêu cầu của chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố. Thứ ba, năng lực triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, tư vấn, PIC, sự phối hợp các sở, ngành còn hạn chế, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố chưa sát sao, quyết liệt 4 là do các vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định của hợp đồng FIDIC và pháp luật Việt Nam hiện hành. Cùng với đó là quy định về giao kế hoạch vốn ODA của Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ. 6 là các vướng mắc về quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, giá vật tư, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị. 7 là do cơ chế chính sách và quy định về giải phóng mặt bằng rất phức tạp. Tám, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Về đề xuất lùi thời hạn hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến vào năm 2027 thay vì năm 2022. Thành phố nêu, tiến độ hoàn thành toàn tuyến chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ thực hiện gói thầu CP03, hầm và các ga ngầm. Theo đó, chủ đầu tư đã phân tích, giải thích do điều kiện thực tế không thể bàn giao được toàn bộ mặt bằng sạch, gồm cả công tác di rời công trình hạ tầng kỹ thuật, nên đã thống nhất với nhà thầu điều chỉnh tiến độ thi công của gói thầu CP03 là 56,5 tháng. Nội dung này đã được chủ đầu tư báo cáo và được Ủy ban Nhân dân thành phố tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, đã được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh thời gian tại quyết định 1800 ngày 21 tháng 12 năm 2018. Thành phố cũng cho biết, do chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng và di rời các công trình bị ảnh hưởng bởi thi công tuyến hầm và các ga ngầm, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã dự kiến tháng 10 năm 2022 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công gói thầu CP03. Do vậy, việc xác định tiến độ hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027 được căn cứ vào thời hạn thi công của gói thầu CP03 là 56,5 tháng. Đáng chú ý, với phương án đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn tiến độ thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành toàn bộ dự án vào năm 2026, rút ngắn 11,5 tháng. Thành phố nêu, phương án này đã được chủ đầu tư báo cáo và đã được Hội đồng Thẩm định thành phố xem xét đánh giá. Cùng với việc đề xuất lùi thời hạn hoàn thành dự án thêm 5 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng từ 32.910 tỷ đồng lên 34.826 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư tăng thêm 1.916 tỷ đồng – giải thích về việc tổng mức đầu tư tăng thêm 1.916 tỷ đồng khi thành phố đề xuất lùi thời gian 5 năm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu ra 7 nguyên nhân, bao gồm một Là sự biến động của tỷ giá quy đổi trong quá trình thanh toán khối lượng thực hiện dự án, tăng 158,76 tỷ đồng. Thứ hai, do điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng, tăng 1.341,17 tỷ đồng. Thứ ba, do các chậm trễ tiến độ dẫn đến gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu và bổ sung chi phí tăng 6.325,1 tỷ đồng. Ngoài ra, cập nhật giá trị các công việc trong tổng mức đầu tư theo giá trị công việc hoàn thành, giá trị hợp đồng trên phụ lục hợp đồng, giảm 3.091,15 tỷ đồng Việc bổ sung các công việc còn thiếu do không lường trước như chi phí pháp lý, ban xử lý tranh chấp, trọng tài kinh tế tăng lên 357,12 tỷ đồng. Cùng với đó, do thay đổi chế độ chính sách, tỷ lệ dự phòng, thuế và các quy định của nhà nước liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí, điều chỉnh chi phí giải phóng mặt bằng, bảo hiểm giảm 3.173,21 tỷ đồng. Việc điều chỉnh do thực hiện kết luận thanh tra và kiểm toán nhà nước giảm 1,74 tỷ đồng. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội có chiều dài là 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km dưới ngầm. Dự kiến sau khi vận hành, tuyến đường có tốc độ khai thác thương mại là 35 km h 8 đoàn tàu cùng hoạt động, một đoàn tàu dự bị phục vụ giờ cao điểm, một đoàn tàu cứu hộ dự án động thổ từ năm 2008, khởi công năm 2010 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Bên cạnh đó, tổng số vốn đầu tư cũng đội lên gấp đôi so với ban đầu, lên hơn 34.826 tỷ đồng. Như vậy, nếu thời gian về đích tuyến đường sắt đô thị này đúng như thành phố Hà Nội đề xuất vào năm 2027, thì tuyến đường này sẽ mất đúng gần 20 năm kể từ ngày động thổ